Ok hello chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo nhé Đấy thì tại cái kênh tiếng bóng này Tiến cũng đã nhận định phân tích và lên kèo cho anh em cái trận đấu giữa Sassuolo với Cần thằng Spezia ở vòng 27 Serie A được diễn ra vào lúc 0 ờ, giờ 30 phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy thì anh em có thể vào cái trang tiếng bóng đá này của Tiến để tham khảo về cái mã kèo này nhé anh em. Đấy thì <coughs> ok thì uh, tiếp tục trong cái video này Tiến sẽ nhận định và phân tích thêm cũng như đưa lên mã kèo cho anh em thêm một trận đấu uh, ở cái giải Bundesliga đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng Blackback ờ, với cái thằng Berman đây thì trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, ờ, 2 giờ 30 uh, phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai nhé anh em đấy thì tiếng nhận định trận đấu này là vì uh, sau khi mà cái trận đấu này kết thúc uh, sau khi mà cái trận đấu uh, giữa cái thằng uh, uh, Sassuolo với với uh, Spezia kết thúc thì tầm uh, 15 phút sau thì trận đấu này sẽ diễn ra đấy tiếng nhận định như vậy để cho anh em dễ so kèo về cái trận đấu này ở cái kênh tiếng bóng đá nhé đấy thì à, đây trước khi mà đến với cái video cũng như là nhận định phân tích về cái cặp đấu này thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này đây thì anh em thấy này nhà cái đã đánh giá cái thằng uh, à, Monchengladbach là cái thằng uh, <coughs> đội chủ nhà với cái mức chấp là kèo trên khi mà chấp đội khách Berman với lần lượt tỷ lệ chấp lật nửa trái này rồi nửa một này rồi 0.25 rồi một hòa cả trận đấy bên cạnh đó còn có mã tài xỉu à, ba hòa 2.75 3.25 rồi 2.5 rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn đó còn có mã kèo tỷ số rồi mã kèo à, hiệp 1 chấp nói chung là nhiều lắm nha anh em đấy nhưng mà quan trọng nhất tiến vẫn riêng cái kênh của tiến anh em theo dõi bấy lâu nay cũng đủ biết là ờ, tiến rất là hay cho các mã kèo gốc vì các mã kèo gốc ở các trận đấu tiến thường phân tích nhận định là mã kèo gốc nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em phải chơi kèo cá chặn kèo tài xỉu đấy thì anh em thấy này do tiến nhận định trận đấu này cho anh em khá là sớm anh em nhớ nhé tiến phải nhận định trước cho anh em từ nửa ngày đến một ngày mới có được cái đề xuất từ kênh youtube thì anh em mới tìm ra được những cái video nhận định của tiến nên tham khảo nếu mà tiến nhận định cặn giờ quá thì anh em sẽ tìm không có ra đâu anh em hiểu vấn đề đó giúp tiến nha đấy cũng vì nhận định sớm trận đấu nên ờ, các tỷ lệ kèo chưa có được đầy đủ cũng như là kèo gốc kèo thẻ hiện tại vẫn chưa có anh em thấy đấy hiện tại chỉ có được cái mã kèo chấp cũng như kèo tài xỉu này rồi mã kèo tỷ số thôi đó thì về cái mã kèo thẻ mã kèo gốc thì trước giờ bóng lăn tầm 5 ờ, đến 6 tiếng thì chắc chắn nhà cái sẽ đẩy kèo lên trên trang cho anh em chơi đó thì hiện tại với những mã kèo này tiến vẫn đưa lên những cái mã kèo phù hợp nhất cho anh em ờ, tham khảo đấy thì trước khi mà đến với cái tỷ lệ kèo mà tiến đã chọn để cho anh em tham khảo thì anh em hãy nghe tiến chia sẻ một chút về cái uh, những gì mà tiến muốn tâm sự với anh em nhé còn nếu như mà anh em nào mà muốn lấy những mã kèo chuẩn nhất thì tốt nhất anh em nên à, xem hết toàn bộ cái video của Tiến thì anh em mới hiểu được những gì mà Tiến à, phân tích cũng như là đưa cái tỷ lệ kèo cho anh em là à, một cái cách rất là à, một cái cách rất là kiểu như rất là nhiệt tình anh em là phân tích từng trận đấu một chứ không phải là thích đội nào đưa đội, đưa cái đội đó cho anh em đâu đấy tiến phải phân tích rõ ràng anh em kết thì anh em vào còn nếu anh em thấy không hợp lý anh em có thể đánh ngược lại kiểu như vậy chứ không có phải là phái đội nào đưa đội đó cho anh em chơi hên xui anh em nhớ cái điều đó nhé đó thì cũng vì là là lên kèo sớm cho anh em nên chưa có được cái thông tin về đội hình chính thức cũng như là cái cầu thủ nào ra sân chiếu sâu solo nào nên tiến thường nói trên youtube tất cả mã kèo đó là mã kèo tham khảo còn riêng trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng thì chắc chắn là đã có đội hình ga xăng cũng như là cái thông tin lực lượng về hai đội chơi với sơ đồ nào ga xăng với sơ đồ nào rồi rồi à, đội nào cần điểm hơn rồi có cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào ga xăng đấy thì cái thời điểm đó tiến mới dễ đưa cho anh em những cái mã kèo mà chính xác một cách mà chuẩn nhất đấy chính xác cái đây là một cái phần nào đó thôi anh em chứ không phải cái trận nào cũng ăn 100% chắc chắn là sẽ có thắng có thua đó tiếng à, cũng như là anh em thôi chỉ à, tiếng chỉ am hiểu về hơn anh em cái việc là tiếng am hiểu về đá cũng như là có những cái thông tin rất là chuẩn mực đấy thì tiếng phải mỗi khi mà tiếng lên kèo cho anh em cũng như là chơi một mã kèo đó tiếng phải phân tích nhận định từng trận đấu một chứ không phải là chơi như anh em mà thích trận nào vào trận đó cứ coi trên bảng xếp hạng đội nào kèo trên thấy hay đá hay là vào chơi như vậy chỉ có thua lỗ thôi em tỷ thắng giờ năm mươi thôi nó thẳng là như vậy đấy anh em nhớ nhá đa số các anh em mà chơi như vậy đều bị thua thôi đều đều bị uh, ờ, uh, ờ, sao bờ thua tha thôi đó ok thì cái việc mà tiến muốn chia sẻ hôm nay ngắn gọn lại uh, ngắn gọn lại một điều nữa là anh em nào mà muốn vào nhóm của Tiến để lấy những cái mã kèo mà chuẩn nhất mà Tiến phân tích trước cái giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng ấy thì anh em muốn vào nhóm cũng như là muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất vào cái bụng banh bóng này và những anh em đặc biệt là những anh em nào mà đang sao bầu thu tha muốn gỡ gạt một cách mà mà ok nhất thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram Tiến có để ở phía dưới màn hình ở các cái video này đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến đi tất cả anh em Tiến sẽ đưa vào nhóm một cách là miễn phí Anh em nhớ nhé Vào nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí Tiến sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em hết Nhưng bù lại là anh em phải đạt được hai cái yêu cầu mà Tiến đã đưa ra Đó Thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn Một cái số vốn ít nhất là một hai củ trở lên Anh em nhớ nhé Chứ anh em đừng có cái kiểu mà cầm vài trăm rồi xin vào nhóm của Tiến Để lấy chơi bên ngoài qua thầu qua cò Rồi rồi rồi à, à, Với cái suy nghĩ là cầm vài trăm sẽ ăn lên vài củ vài chục củ rồi tích lũy từ từ Nói thẳng với anh em là chuyện đó là không có bao giờ xảy ra đâu Đó Tốt nhất có số 4 ít nhất một hai cũ thì anh em hãy liên hệ cho tiếng còn nếu không thì anh em đừng có liên hệ luôn tốt nhất là nên né tiếng ra luôn đi đừng có làm mất thời gian nhau làm gì hết đó tiếng nói thẳng với anh em là như vậy nhá còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng cái việc mà anh, anh em chơi cùng trang với tiếng ấy thì à, tiếng cũng cầm cái trang đó anh em cũng chơi cái trang này luôn đó thì tất cả chúng ta đều có chung những cái mã kèo đó lúc đó là cái tỷ lệ kèo nó lên xuống tiếng sẽ nắm bắt được kiểu đúng không tiến sẽ nắm bắt được từng cái tỷ lệ kèo mà nó lên xuống như thế nào lúc đó thì tiến sẽ theo dõi theo cái biến động của tỷ lệ kèo tiến sẽ đẩy trực tiếp lên nhóm danh heo cũng như là ở giữa trận đấu đó những chơi như vậy mới có lãi có lời đúng không anh em ví dụ như tiến cho anh em một cái mã kèo ờ, chắc đi anh em vào nhưng mà thấy bóng lăn 15 10 phút 15 phút gì đó tiến thấy không ổn lập tức tiến sẽ kêu anh em đẩy cái mã kèo khác đó hoặc có thể là kêu anh em bán luôn cái mã kèo đó để cho anh em hạn chế cái việc thua lỗ đó anh em hiểu chưa chơi như vậy thì mới có lãi chơi như vậy thì thì thì mới mau ờ, vào bờ mới mau có lời được chứ anh em mà tự chơi không có người dẫn dắt mà cứ thích độ nào vào đó thì chỉ có con đường mà vỡ nợ thôi anh em nói thẳng ra nhá đấy thì cái đó là cái việc chơi cùng trang với tiếng đó đúng không chơi cùng trang có lợi như vậy tỷ lệ kèo ăn cao nữa không có bị mắc lai like, mắc lãi gì hết đó ví dụ như cái mã kèo mà chấp một chấp, nửa trái này đi anh em vào cái đội chủ nhà Montreal Bách nè chấp nửa trái ăn 0.95 anh em bỏ một củ ăn được 950 nếu mà thắng kèo nếu như mà anh em chơi bên ngoài của thầu quả còi với cái tỷ lệ nửa trái này anh em bỏ ra là thằng cái thằng thầu nó vẫn đưa cho anh em cái tỷ lệ chấp nửa trái nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 thôi đó nếu như mà anh em thắng nó sẽ cắn được một khúc từ anh em còn nếu mà anh em thua cái người mà chịu thiệt vẫn là anh em nó chả bị gì hết ngược lại nó còn được ăn được cái từ cái tiền hoa hồng từ cái tiền thua anh em nữa đó anh em chơi như vậy phải mất tiền ngu không nói thẳng là mất tiền ngu nha anh em đấy thì chơi như vậy để chơi làm gì khác gì mình nuôi nó không mà nó có giúp gì được cho mình không ngược lại nó còn báo cho mình mà vỡ nợ thêm nữa đấy chơi như vậy thì để làm gì tốt nhất anh em nên tránh xa cái việc đó ra tốt nhất cứ cầm cái trang chơi ăn thua cũng chả ai biết hết đó thích gì vô đó chơi thắng thua cũng tự mình biết không có ảnh hưởng không có liên quan đến này à, và cái vấn đề quan trọng nhất là không có liên quan đến uh, uh, cái pháp luật nữa vì cái pháp luật hiện tại của Việt Nam nó đang canh me mấy thằng thầu mấy thằng cò chơi tại Việt Nam qua trang rất là nhiều đấy anh em nên nhớ cái điều đó anh em nên cẩn thận nhé thà tự chơi trên trang ăn thua cũng chả ai biết đấy như vậy thấy ok không còn cái việc mà anh em cầm cái số 4 cầm cái số 4 một hai củ trở lên anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò thì thì <clears throat> cả chục củ năm mười củ hay vài chục thì nó bình thường rồi đúng không những anh em chơi bên bóng chắc chắn những điều đó bình thường thôi nhưng mà nếu mà anh em mà cầm vài trăm thì thì lấy đâu ra mà mà tiếng có thể chia kèo cho anh em được không lẽ tiếng kêu anh em ừ vào cái đội này trăm k rồi còn trăm dần tỷ số chơi như vậy thì biết chừng nào mới có lãi đúng không đó tốt nhất là một hai củ trở lên đi anh em cứ liên hệ vô tiếng tiếng sẽ cho anh em vào các mã kèo cũng như là bắt buộc anh em phải bỏ là phải chừa lại một ít số vốn để dằn lại các mã kèo tỷ số cũng như là dằn lại các mã kèo gung kèo nổ giữa chặn đấy anh em chơi như tiếng như vậy mới có lãi đó anh em tin tưởng thì cứ liên hệ cho tiếng tiếng nói là một lần nữa là trên trang tất cả tất cả những mã kèo mà tiếng đưa trên youtube đều là tham khảo nha đưa trên youtube đều là tham khảo vì tiếng nhận định sau kèo cho anh em các trận đấu trên ờ, youtube rất là sớm chưa có được những cái thông tin nhiều nên chắc chắn chỉ nằm ở cái mức tham khảo thôi anh em kết thì anh em vào còn những cái ma kẹp chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng tiếng sẽ đẩy riêng lên trên nhóm anh em nhớ nhá tiếng sẽ đẩy riêng lên trên nhóm đấy lúc đó thì thì anh em vào nó sẽ ok hơn rất là nhiều <clears throat> nói tóm lại anh em cần vào nhóm thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo ở phía dưới góc video màn hình này đó chỉ cần đạt hai cái yêu cầu mà tiến đưa ra thôi và cái nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không lấy một đồng phí nào từ em hết đấy chỉ đủ yêu cầu hai cái điều, điều kiện tiến đưa là anh em có thể vào ok nhé anh em đấy thì với những cái tỷ lệ kèo hiện tại thì à, à, anh em có thể thấy này chấp nửa trái nói chung là rất nhiều mã kèo đấy thì với những cái tỷ lệ kèo này trước khi mà tiến đưa ra về cái tỷ lệ kèo mà tiến lựa chọn thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu này nhá đấy thì đây hiện tại anh em thấy này hai cái đội này trên bảng xếp hạng đang khá là đồng đều nhau khi mà Montreal Bucks cùng với thằng Berman này đều có được 30 điểm và xếp ở vị trí thứ 10 và thứ 11 tại Bundesliga đấy và hai cái đội bóng này đang có một cái vị trí khá là an toàn trên bảng xếp hạng nha anh em khi mà lần lượt hai đội đều bỏ xa cái nhóm uh, cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là cái vị trí thứ 16 đến 10 điểm cách biệt đấy và hai cái đội này cách cũng cách cái nhóm uh, top 6 Top 5, top 5 giữ cúp C1 châu Âu là 15 điểm và cấp top 6 một vé giữ cúp C2 là 10 điểm cách biệt đấy. Nói chung hai cái đội bóng này đang nằm ở giữa bảng xếp hạng và à, gần như là cái mục tiêu của hai đội bóng này là phải à, giữ nguyên cái vị trí ở giữa bảng xếp hạng hiện tại để tiếp tục giành một cái vé tiếp tục à, à, tham dự cái giải đấu Bundesliga một mùa sau và chẳng đội nào muốn cướp hạng cả đấy và cái vị trí hiện tại cũng khá là an toàn luôn nên hai đội này đang khá là đồng đều nhau anh em nhớ nhé đấy và về cái phong độ của hai đội bóng này anh em xem này phong độ cũng cũng à, gần như là cũng không chênh lệch cho lắm nhưng mà về nhìn về tổng thể thì tiến có thể thấy là cái thằng à, đội khách Berman này à, có cái phần à, à, có cái số trận thắng nhiều hơn so với cái thằng Manchester Bắc đấy tiến sẽ cho anh em xem này chủ nhà Manchester Bắc thì à, riêng tại cái giải đấu Bundesliga ở chín 9 trận đấu gần nhất tại Bundesliga thì Manchester Bắc có được à, hai chiến thắng hai trận hòa và phải nhận đến năm thất bại trong chín trận trong chín trận đấu đó anh em đó thấy đấy và ở ba trận đấu gần nhất thì Monte Bắp đều không biết mùi chiến thắng khi mà thua cái thằng Men 05 với tỷ số 04 và tiếp tục hòa với cái thằng uh, à, à, Firebird với tỷ số không đều và gần đây nhất là uh, phải nhận thất bại 3-0 trước uh, trước cái thằng Leipzig đấy anh em thấy không trên sân nhà đây <coughs> nhưng mà <coughs> nhưng mà cái phong độ của thằng Monchengladbach này ngược lại ngược lại với uh, Ngược lại với trên sân khách thì Manchester Bắc thi đấu trên sân nhà đang có cái phong độ rất là tốt, cực kỳ tốt luôn nha anh em. Đây thì ở ba trận đấu gần nhất thi đấu trên sân nhà Manchester Mönchengladbach vẫn chưa biết được cái mùi thất bại khi mà trải qua ba trận à, gần nhất với hai trận hòa cùng tỷ số 0-0 đó và một trận thắng à, à, và một, một trận thắng rất là hay với tỷ số 3-2 trước cái thằng Bayern đó Bayern Munich cũng đang là cái đội mà đứng đầu bảng tại Bundesliga hiện tại đấy ở trận đấu này cũng may mắn may mắn cho cái thằng Monchen với bắt một điều là BM phải nhận chơi thiếu người nhận cái thẻ đỏ ở phút thứ 8 rất là sớm đấy và Monchelabat đã tận dụng cái lợi thế này và giành chiến thắng 3-2 trước cái BM anh em thấy này ở trận này BM chấp cái thằng Ledbat tới một trái rưỡi luôn đó nhưng mà phải nhận tỷ số chung cuộc là thua 3-2 vì phải chơi thiếu người đấy và riêng cái phong độ trên sân nhà Monchelabat thi đấu rất là tốt nha anh em đó còn về cái phong độ sân khách của cái thằng Berman thì anh em thấy này ở hai trận gần nhất thì dòng Berman toàn thua với tỷ số 2-0 cùng với 2-1 trước uh, uh, này cũng như là gần nhất là trận thua trên sân uh, khách trước cái thằng uh, Albert đấy thì nhìn vào phong độ anh em có thể thấy là trên sân nhà và sân khách thì tất nhiên là Radbat nó đang chiếm lợi thế và ưu thế nhiều hơn với cái thằng Berman rất là nhiều đấy và trong lịch sử đối đầu thì thì anh em xem này lợi thế cũng đang nghiêng về cái thằng Mönchengladbach khi mà ở bốn trận thi đấu gần nhất Mönchengladbach có được hai chiến thắng một trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước Berman mà thôi đấy nhưng mà cái thất bại của cái thằng Gladbach này trước Berman lại là cái thất bại ở cái trận lượt đi tại cái giải Bundesliga mùa giải năm nay đấy thì ở trận lượt đi hai đội này đã đối đầu với nhau và trên sân nhà của cái thằng Berman đó và Berman đã thắng rất là đậm ở trận đấu này thì anh em xem này tỷ lệ kèo ở trận đấu này là hai đội đá đồng với nhau đó nhưng mà Berman lại thắng hủy diệt trước cái thằng Montreal với tỷ số là 5-1 tại ngay trong hiệp 1 ngay trong hiệp 1 ở cái trận lượt đi thôi là là cái thằng à, chủ nhà Berman đã hủy diệt Lách tới 4-0 rồi đấy và đến trận lượt về đến ô lộn xin lỗi anh em nha đến hiệp 2 à, ở hiệp 1 đã hủy diệt 4-0 rồi đến hiệp 2 thì hai đội mỗi đội đều ghi được một bàn thắng và chung cuộc với tỷ số là 5-1 đấy ở trận đấu này phải nói là à, cái thằng à, Berman tận dụng cơ hội rất là tốt và đã hủy diệt cái thằng thật sự cái thằng Lách này đấy và với những gì tiếng mà đã phân tích thì xét về cái trận lượt đi thì uh, Berman là cái đội uh, giành chiến thắng hủy diệt trước uh, ờ, Gladbach nhưng ở thời điểm hiện tại Gladbach mới là cái đội uh, mới là cái đội có phong độ tốt hơn so với thằng Berman nhưng về cái bảng xếp hạng hai đội vẫn đang đồng điểm nhau và nói chung là cái cặp đấu này khá đồng đều với nhau đấy và cái tỷ lệ kèo nhà cái hiện tại so với cái phong độ những gì phong độ hai đội à, đã thể hiện thời gian đây thì nhà cái đã đánh giá cái thằng bên trên đất này là cái đội nằm ở cửa trên đấy khi mà lần lượt chấp nửa trái nửa một 0.25 với một hòa thì đối với những mã kèo này cũng như là so với những gì tiến đã phân tích cho anh em từ đầu tính giờ thì tiến sẽ lựa chọn cho anh em cái mã kèo là cái độ khách nha anh em đó tiến sẽ ưu tiên độ khách được chấp nửa trái nhiều hơn vì hiện tại hai đội đang đang chơi à, kiểu như là hai đội ờ, tuy là cái sân khách Berman thi đấu tệ Mönchengladbach lại thi đấu tốt trên sân nhà nhưng mà anh em nên nhớ Mönchengladbach cũng chỉ có một trận thắng mà thôi và cùng với đó là hai trận hòa đúng không anh em đấy thì với cái tỷ lệ kèo là chấp nửa trái và hai đội đang đồng điểm với nhau đó đang đồng điểm và không chênh lệch nhau trên bảng xếp hạng thì không có lý do gì để anh em với cái mã kèo chấp mà anh em lại đi nằm kèo trên cả đấy cho dù có thể đấu trên sân nhà đi chăng nữa đấy và thêm một việc nữa ở trận lượt đi Berman đã hủy diệt Mönchengladbach với tỷ số là 5-1 nên chắc chắn trận đấu này tiến ờ, sẽ ưu tiên Tiến sẽ ưu tiên cho cái thằng Berman với cái kèo là được chấp nửa trái nhiều hơn. Đấy, thì đây chỉ là những cái mã kèo mà Tiến cho anh em để tham khảo thôi nhá Đấy, nhưng mà hiện tại anh em thấy này chưa có kèo gốc cũng như là kèo thẻ nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm uh, 30 phút đến một tiếng thì khi mà có những cái kèo đầy đủ về kèo thẻ kèo gung kèo gốc này nọ đó thì tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em những cái mã kèo đó cho anh em theo ok cho anh em riêng về cái mã kèo thẻ cũng như là kèo gốc thì cái tỷ lệ thắng tỷ lệ hấp kèo đó rất là cao đấy nên anh em nhớ nếu như mà muốn lấy được những mã kèo đó thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo đó tiến sẽ đẩy anh tiến sẽ đưa anh em vào nhóm và sẽ nhận những mã kèo chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn ok cho anh em chỉ cần anh em nhắc lại một lần nữa đáp ứng được hai cái yêu cầu của tiến đưa ra thứ nhất có số một hai cũ trở lên thứ hai phải có một cái tài khoản ngân hàng và có đăng ký cái chuyển khoản online internet banking đó anh em để chơi cùng trang với tiến nếu anh em đạt đủ hai yêu cầu thì cứ liên hệ ngay cho tiến đó đặc biệt tiến nhắc nữa là những anh em mà đang thu thao xa bờ muốn ờ, đầu tư một cách hiệu quả nhất cũng như là muốn gỡ gạt lại thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp anh em gỡ gạt lại từ từ chứ không phải là là chơi một hai ngày sẽ gỡ lại hết đúng không anh em cái gì cũng phải chê trên chặng đường dài mới biết như thế nào đấy một hai chặng thì chả nói lên gì hết đó thì ok thì anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến nhé thì đây cũng chỉ là những cái nhận định của tiến thôi anh em thấy trùng máu với tiến thì cứ vào ok cho anh em đó chốt lại đây chốt lại một mã kèo duy nhất mà tiến cho anh em trên cái uh, uh, video trong youtube này đó chính là mã kèo berman được chấp nửa trái cả chặn đấy ok cho anh em berman được chấp nửa trái cả chặn anh em nhớ nhá đấy thì ok chỉ duy nhất một mã kèo này thôi còn mã kèo chuẩn hơn cũng như là mã kèo gốc và kèo thẻ thì trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy riêng lên nhóm ok anh em thì à, những anh em nào mà thấy những cái nhận định phân tích của tiến mà hay giống như mà hợp lý trùng máu với anh em đó thì anh em cứ vào còn thấy mà không hợp với anh em thấy tiến nhận định uh, sai thì anh em có thể vào cái mã kèo ngược lại đấy ok chưa thì uh, cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ xin kết thúc cái video này tại đây nhé thì anh em đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh tiến bóng đá thì à, tiến xin nói lại một lần nữa nha cái kênh tiếng bóng đá này là cái kênh tiến vừa mới lập nên anh em có thể tìm cái kênh tiếng bóng đá này bằng cái tên miền đây tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ liên tiếp cái tên tiếng bóng đá 68 trên cái thanh tìm kiếm của YouTube là sẽ ra cái kênh này của tiếng ok cho anh em thứ hai cái cách tìm thứ hai kênh này là anh em vào cái kênh tiếng soi kèo cái kênh chính của tiếng đấy anh em ấn vào kênh tiếng soi kèo anh em nhìn phía dưới anh em tìm cái phần chữ kênh đây phía dưới logo sẽ có phần chữ kênh đó anh em ấn vào sẽ thấy đề xuất cái kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo để tiếng có thêm nhiều cái động lực để ra thêm nhiều cái video nhận định ờ, cũng như là phân tích các trận đấu sắp tới cho anh em nhé ok thì uh, thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây và tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mỏ kèo mà anh em đã đầu tư và về cái trận đấu này và thì tiến sẽ lên cho cái kênh tiếng bóng đá nha anh em ok chào tạm biệt anh em và chúc anh em uh, uh, có một ngày mới vui vẻ và luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé